thật dễ thương vì mình là Mary Mary Mary ngồi T H A quên anh có cần gì là ai thương ngon mình là Grim Breaker. son ta là son vì thương ngon tuyệt vời để vui hơn biết bao Chúng em là Grim Breaker.